Trước mặt của anh em, đây là cái dòng bát tàng hình không tăng, dòng bát tự động mới nhất 2021 bên tôi anh em nhé. Đã nói là tự động là như nào? Là khi anh em tự úp bát xuống là trên màn hình nó tự động hiển thị cho anh em anh em nhé. Anh em không cần phải bấm khiển gì cả. Bây giờ tôi sẽ vào tôi giới thiệu cho anh em về cái dòng hoạt động của cái bát này anh em nhé ngày xưa anh em đi chơi từ 5 đến 7 tiếng là bát nó có dấu hiệu yếu pin hết pin anh em không thể nào mà chơi được nữa hiện nay anh em hoàn toàn yên tâm với cái dòng bát tự động mới nhất 2021 để bên tôi anh em có thể chơi thoải mái từ 10 đến 12 tiếng mà không lo sợ hết pin anh em nhé vấn đề thứ hai là cái vấn đề pin của bát thì ngày xưa khi anh em sạc bát anh em phải cắm cái sạc chân kim vào đây này nó rất là dễ lộ bây giờ hiện nay anh em yên tâm với cái công nghệ bên chúng tôi chúng tôi đã cải tiến ra một cái dòng sạc khiển này sạc từ này khi anh em đi chơi và hết pin này anh em chỉ cần cắm cái dây USB vào đây này và để cái bát này lên bát nó sẽ tự động sạc cho anh em và khi đầy pin nó sẽ tự động ngắt pin cho anh em anh em nhé cái vấn đề thứ ba là cái vấn đề tăng tích của bát cái dòng bát này nó được cải tiến bởi một cái camera nano siêu nhỏ nó chỉ nhỏ bằng hạt đỗ thôi cho nên là không thể phát điện được ra anh em nhé thế để bây giờ tôi sẽ kiểm chứng cái độ an toàn của bác luôn cho anh em đây em điện này tôi sẽ kiểm chứng luôn cái độ an toàn của bác cho anh em anh em nhé anh em thấy này bát rất là trong nhá chấp những thời thợ hay là những con bạc giả không thể nào phát hiện được ra anh em nhé cái dòng bát này nó có thể chịu đựng được cả kho lửa này ngâm nước sôi lắng này hay là bột phấn rôm ngâm nước sôi nhiệt độ cao đều không phát hiện được ra kể cả khi anh em đập bát ra cũng là cái camera nó đi theo cụm rồi cho nên là không thể nào phát hiện được ra anh em nhá trừ khi là anh em nghiền nát nó ra thôi bây giờ không nói nhiều nữa tôi sẽ vào tôi test luôn cho anh em về cái độ nét của camera anh em nhé đây là cái màn hình của camera này đây là cái cục camera và tôi sẽ kết nối và trực tiếp của điện thoại trực tiếp vào điện thoại của tôi cho anh em nhìn rõ cho anh em thấy rõ được cái độ nét của camera anh em nhé đây này khi anh em bật cái cục wifi này lên này anh em vào kết nối wifi này kết nối với wifi của cái này này khi đã kết nối xong anh em tải cho tôi một cái e camera về đây máy tôi đã tải rồi bây giờ tôi sẽ vào này tôi sẽ bật màn hình lên này tắt này đây tôi sẽ vào tôi sóc cho anh em nhé đây tôi bấm quần này để ra đây cho anh em thấy rõ anh em nhé U ban này màn hình nó sẽ tự động hiển thị anh em nhé sắp này đặt xuống này tiếng này là ba trắng này anh em này em có thể nhìn thấy cam rất là nét anh em nhé ba trắng này mở này không thể nào nó sai được anh em nhé tiếp đây sắp đôi anh em này tiếng này là sấp đôi này mở này cam rất là nét anh em nhé tiếp này tiếng này là ba đen này anh em này mở này tiếp này vẫn là ba đen này anh em này tiếng này là ba đen này mở này không thể nào mà sai được anh em nhé tiếp này. ba trắng anh em này tiếng này là ba trắng này mở bát này không thể nào mà sai được anh em nhé tiếp này tiếng này vẫn là ba trắng này anh em này mở lại càng rất là nhẹ anh em nhé tiếng này là ba đen này 100% là ba đen này tôi mở tiếng này này ba đen này kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc cuối cùng này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 Mỹ Đình, Hà Nội, miền Bắc, cơ sở thứ hai là bến xe miền Đông, Sài Gòn, miền Nam. Anh em là gần cơ sở nào có thể qua trực tiếp cơ sở đấy test hàng. Cảm ơn anh em đã xem video và chào tạm biệt anh em. Xin chào toàn thể anh em. Hôm nay tổng kho bài lá bịp lại ra một video mới để mang đến và giới thiệu cho anh em về một dòng kính mới nhất hiện nay anh em nhé. Đó là cái dòng kính gỗ. Dòng kính này được bán được bán chạy nhất trên thị trường này anh em này anh em có thể thấy là bên ngoài nó khi anh em mua về anh em chưa có dịp được sử dụng em nó thì anh em có thể trang trí ở nhà rất là đẹp này vỏ bên ngoài vỏ gỗ này ở bên trong này nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ anh em nhé nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ đây nó sẽ là hai cái hộp đựng ừ, mắt kính này bên cạnh nó là cái hộp đựng nước bảo quản kính để giúp Ờ, cái riêng cái nước bảo quản kính này khi anh em chơi nhiều hết nước bảo quản kính anh em có thể qua trực tiếp cửa hàng chúng tôi chúng tôi có thể cung cấp nước bảo quản kính cho anh em anh em nhé bên cạnh là hai cái hộp đựng bảo à, đựng đựng đựng kính này để giúp anh em đi chơi anh em bỏ kính vào và anh cầm cầm đi chơi cho nhỏ gọn an toàn anh em nhé cuối cùng đó là cái gắp kính giúp anh em ờ, đeo kính hay là anh em gắp kính một cách dễ dàng hơn anh em nhé ngày xưa anh em mua kính anh em đeo đeo cái loại kính ngày xưa từ 5 đến 7 tiếng thôi là mắt anh em có triệu chứng chảy nước mắt này đỏ mắt đau mắt rất là dễ bị người ta phát hiện anh em nhé với cái dòng kính mới nhất 2021 này bên tôi anh em có thể đeo thoải mái từ 16 đến 18 tiếng mà anh em không có một bất không có bất kể một triệu chứng gì như tôi vừa nói ở trên tôi cam đoan với anh em khi anh em mua hàng anh em đeo anh em có bất kể một triệu chứng gì khi như tôi vừa nói ở trên anh em có thể cầm hàng trực tiếp qua cửa hàng chúng tôi phản ánh chúng tôi để lại tiền gấp 100 một nghìn làm cho anh em anh em nhé bây giờ tôi sẽ vào luôn cái vấn đề chính để test và trải nghiệm cho anh em về cái độ nét của cái dòng kính gỗ mới nhất 2021 này bên tôi anh em nhé tôi có một bát nước bảo quản kính này bây giờ tôi sẽ đổ ống kính vào tôi sẽ lấy cái điện thoại của tôi ra tôi sẽ lấy cái điện thoại của tôi ra và tôi ngắt cái mắt kính và can chiếc cam điện thoại của tôi để tôi ờ, cho anh em thấy cái độ nét của cái dòng kính này anh em nhé tôi đeo mắt tôi anh em không thể nào anh em thấy được tôi đeo vào cam điện thoại tôi cho nên là nó hơi khó một tí đây anh em có thể thấy này bây giờ tôi sẽ lấy hai hai cỗ bài kính ra tôi sẽ thử luôn cho anh em anh em nhé bài xanh 2k này để đây và tôi test cho anh em bảy này anh em này anh em có thể nhìn thấy này bảy này bảy này bảy rô này xa này gần này gần nữa này kính rất là nét anh em nhé di này di này di rô này xa này khẳng định với anh em luôn dòng kính mới nhất 2021 để bên tôi đeo vào rất là nét di rô này đọc luôn chất cho anh em anh em nhé Azo này Atep này hai rô này này này hai rô này bốn này bốn rô này con này sẽ là con ờ, sáu sáu rô anh em này sáu rô này sáu rô năm rô này hai tép này tám rô này bây giờ tôi sẽ bóc một cái bộ bài rồng đỏ là tôi test cho anh em mình nhé di tép này di tép này anh em này ca cơ này ba này ba bích này anh em này năm cơ này 10 này đây con 10 này dấu cộng sẽ là con 10 anh em nhé 9 này mười này qua cái video vừa rồi tôi cũng đã cho lên lên sóng cho anh em một con kính gọi là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 cơ sở bến hai là bến xe miền đông sài gòn anh em gần cơ sở nào có thể qua trực tiếp cơ sở đấy tiết hàng anh em nhé bây giờ thì cảm ơn anh em đã xem video và chào tạm biệt anh em